Xin chào các bạn, bạn có quá vô tâm là chủ đề tất cả các phương tiện đang đưa tin tuần qua. Ví dụ như câu chuyện mẹ để con bị sâu răng, gãy răng sữa nốt vào bụng mà không hề hay biết. Tại sao lại để con sâu răng? Sai lầm của chúng ta là sâu răng sữa có sao đâu, xin thưa với các anh chị. Sâu răng sữa thì nó lây sang răng bệnh viện đã thay và rồi gây ra 75% các loại bệnh trong cơ thể bệnh từ miệng mà ra nên trước khi quan tâm tới những gì xung quanh hãy quan tâm tới răng miệng của con trẻ nhà mình nhé nếu bạn biết ai muốn phòng chống hôi miệng sâu răng nhiệt miệng thì với lòng inbox tôi tư vấn cho rất điểm nhé hãy quan tâm tới sức khỏe lâu dài của bạn và gia đình cảm ơn các bạn đã xem video